À, xin chào tất cả các bạn. Ờ, à, với những cái chị em phụ nữ khi mà hỏi Linh đó là à, bây giờ là cái cái vùng nách của chúng ta này <laughs> là chúng ta bị ra mồ hôi hoặc là chúng ta bị bệnh hôi nách mà lâu ngày đấy đó thì có cách nào để chúng ta xử lý hay không? Bởi vì thường trước đây là à, một số chúng ta dùng đến cái phương pháp đó là mổ này, rồi chúng ta dùng những cái thuốc đông y và chúng ta rất nhiều loại thuốc nhưng mà vẫn không hết được à, thực ra đó là một cái à, vấn đề nó rất nan giải và rất là khó để mà chúng ta chữa được đối với những cái phương pháp thông thường thì linh cũng đã tìm rất nhiều cái loại uh, thuốc hay là nhiều cái loại mà lăn khử mùi ở trên thế giới để mà cung cấp cho anh chị uh, với cái tình trạng mà chúng ta bị về hôi nách đó thì sau một cái thời gian linh tìm cả hàng châu âu cả hàng mỹ hàng úc và tìm rất nhiều nơi thì sau đó linh phải cảm thấy ấn tượng và thích nhất đó là cái sản phẩm về lăn khử mùi xeon và với lăn khử mùi Sion này đó thì Linh mới tự tin để đứng ra để chia sẻ và nói về cái cảm nhận của mình. Bởi vì ờ, với Linh đó thì khi mà ngồi ở trong phòng máy lạnh thường xuyên thì cái tình trạng đó là ra mồ hôi ở nách nó rất là thường xuyên và thường khi mà chúng ta ra mồ hôi ở nách chúng ta sẽ cảm thấy nó rất là khó chịu và cái thứ hai cảm thấy nó không được tự tin đặc biệt là khi chúng ta dơ nách của chúng ta lên hoặc là dơ cánh tay của chúng ta lên ấy, thì chúng ta sẽ cảm thấy đó là một điều cảm thấy rất khó chịu bởi vì ngay cái vùng áo chúng ta sẽ có một cái vệt đó là vết mết nước nó ướt ướt ở cái áo chúng ta sẽ cảm thấy nó không được hay nó không được tự tin thì với cái lăn khử mùi CO này ấy, khi mà chúng ta lăn vào một cái thì chỉ trong vòng 1 đến 2 giây là cái vùng nách của chúng ta này nó sẽ được khô nó được thoáng và nó Ờ, ngăn tiết mồ hôi ngay lập tức nên làm cho chúng ta cảm thấy rất là dễ chịu khi mà chúng ta mặc áo vào cái thứ hai nữa là nó cũng tạo ra một cái mùi hương thơm nhẹ nhẹ đối với cái lan khử mùi Sion đấy nó có một cái mùi hương rất là thơm rất là nhẹ và tạo cho chúng ta cảm giác rất là thoải mái và cái vùng nách này, này với một số chị em mà bị cái tình trạng đó là nách của chúng ta bị thâm bị sạm đất thì khi mà chúng ta dùng cái lăn khử mùi Sion này sau khoảng tầm 1 tháng 2 tháng nó tùy từng cái người khác nhau thì bắt đầu nách của chúng ta sẽ bắt đầu trắng dần sáng dần và mịn dần và cái vùng nách thấy rất rõ là trắng sáng và rất là mịn màng thì đó là với lăn khử mùi về Sion và với đặc biệt là Linh có những người bạn đó là cái tình trạng mà bị hôi có là bị hôi rất là lâu rồi đó có là giống như là nó một cái căn bệnh rồi đó thì sau đó dùng cái lăn khử mùi Sion này được khoảng 3 tháng 4 tháng thì bắt đầu người bạn này là bảo nói với Linh rằng là họ đã hết hẳn về cái mùi này và đôi lúc quên không dùng thì vẫn à, không có sao cả và bởi vì để mà luôn cảm thấy tự tin bước ra ngoài thì bạn vẫn tiếp tục sử dụng cái lăn khử mùi xion thì đó là với cái đặc trưng của sản phẩm này nó rất hay và cái điều mà Linh thực sự thích nhất đối với cái lăn khử mùi xion này đó đó là khi mà chúng ta mặc áo xanh, áo đỏ, áo tím, áo vàng, áo trắng đấy thì chúng ta sẽ không bị hư cái áo đó bởi vì cái lăn khử mùi xion này nó không tạo ra cái vết ố vàng bởi vì tất cả sản phẩm này đều được chiết xuất 100% từ thiên nhiên và không có một cái sản phẩm nào à, với ở trên thị trường mà về dạng lăn khử mùi hay là chúng ta về trị hôn ách mà khi mà chúng ta lăn vào mà chúng ta không bị ố vàng cả nhưng với đặc trưng của lăn khử mùi xeon này thì nó đã làm được điều đó và điều đó làm cho mình cảm thấy rất thoải mái và cảm thấy rất là tiện dụng khi mà chúng ta đi ra ngoài hay chúng ta mặc bất kỳ một cái trang phục nào chúng ta đều có thể dùng cái lăn khử mùi về xeon này à, thì đó là với những cái đặc trưng và linh mới thấy rằng là đặc biệt với những cái cánh đàn ông của chúng ta đấy thì nó có đối với lăn khử mùi xeon này linh có thấy một cái điểm đặc trưng đây là linh chia sẻ thêm với à, các anh thôi đó là khi mà chúng ta đi giày thường xuyên ấy, thì cái chân chúng ta rất dễ bị hôi thì khi mà linh dùng cái lăn khử mùi xeon này linh lăn ở dưới cái bàn chân của mình đó trước khi mà đi tất đi giày vào thì nguyên cả cái ngày đó là chân của mình sẽ cảm thấy rất là nhẹ nhàng cảm thấy rất là thơm đến tối về cái mùi hương nó vẫn còn thơm bởi vì khi mà đi ở trong văn phòng đó thì cái đi giày vào nó bí và nó tạo ra mùi hôi chân thì lan khử mũi xeon này khi mà lan chân thì đều rất là ok thì đó là một cái đặc điểm trưng đặc trưng thêm nên là với những cái chị em mà chúng ta có con đi học mà bị mùi hôi chân ấy, thì chúng ta có thể dùng cái lăn này dùng cho con của mình để lăn chân thì rất là ok à, đó là một cái đặc điểm thêm của với lăn khử mùi về Sion à, dành cho chúng ta và nếu anh chị để có một cái liệu trình phù hợp cho việc mà chúng ta hỗ trợ về cái việc mà chúng ta ngăn tiết mồ hôi này hay chúng ta trị về hôi nách thì chúng ta hãy để lại tên và số điện thoại và sau đó Linh sẽ gọi lại và tư vấn cho anh chị để chúng ta có một cái liệu trình phù hợp để chúng ta có thể hết ngay được cái bệnh hôi nách của chúng ta. Rồi xin chào, cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.